canh giữ pháo đài triệu đô pháo đài hay là biệt thự hay là à, lăng mộ gì mình cũng không rõ nữa nhưng mà mọi người nhưng mình thấy à, có tổng cộng là 16 chú voi đang canh giữ vùng đất này nha mọi người ok các bạn đây là một à, tòa lâu đài hay là một pháo đài mình cũng không rõ nữa nhưng mà kiến trúc nó hết sức kỳ quái luôn đó cái này à, mình à, thấy nó có giá trị rất là lớn luôn nha chắc cũng à, hàng tỷ trở lên chứ không có dưới đâu đây các bạn bây giờ mình sẽ cùng nhau khám phá tạm gọi là tòa lâu đài nha các bạn đó rất là lạ luôn mình thấy à, giá trị của nó chắc cũng à, từ vài tỷ đến hàng chục tỷ nha mọi người đó rất là hồn tráng luôn bây giờ mình sẽ à, đi sâu vào trong để mình khám phá nha mọi người đó mọi người hãy cùng đồng hành với TBL nha đây đi lên ờ, trên chỗ khúc này thì mình sẽ ờ, thấy một cái con sông nhỏ nhỏ và dưới đây có đường đi nè các bạn đó bây giờ mình sẽ ờ, tạm thời đi vào phía bên trong nha mọi người Wow Wow phía trong này Cảm giác nó mát Không biết là có người phía bên trong hay không nữa Đây Nó kiến trúc đối xứng nha mọi người Rồi. Mình nghe có tiếng Có tiếng gì trên đây có để là dòng chữ bốn thằng chó đĩa đây mình sẽ à, đi lên tầng trên thử nha mọi người đó phía dưới đây thì mình thấy nó làm cái kiểu giống như là một cái à, vòng tròn Đây, giờ mình sẽ à, bước lên trên trong cái à, pháo đài này mình có thể mình nhìn ra thấy cây cầu nè mọi người đó cầu bị gãy hết rồi nha mọi người đó tí nữa mình sẽ à, đi qua thử cái cầu đó xem nó như thế nào nha Ôi, trên đây có cái dòng có cái dòng sẽ bước qua cái dòng này oh. trên này à, không có người nhưng mà mình thấy à, đứng trên này quan sát được bốn phương tám hướng luôn nha mọi người đây phía bên kia mình thấy có màn voi nha mọi người voi không à một con hai ba bốn năm sáu bảy tám tí nữa mình sẽ à, tiến qua và xem xét bên đó như thế nào nha chào các bạn đây là cây cầu nào các bạn đó cầu nó sẽ bắt qua dòng sông bây giờ mình không biết ở đây nó có chắc hay không mình sẽ ờ, đi quyền theo cái ờ, đi quyền theo cái cái cái ờ, khung sắt đó không biết dưới đây có sâu hay không nữa bên đây là một cái ờ, con lông con rồng và cặp phộng chính giữa là cái hồ lô Đó. không biết mọi người có thấy hay không giờ này nắng quá 12 giờ trưa ok bây giờ mình sẽ ờ, bước đi trên cái ờ, cây cầu này nha mọi người đây mình sẽ ờ, đi qua bên đó và xem những cái con voi đó nó như thế nào nha hồi nãy mình ờ, đứng bên đây mình đếm là tổng cộng là có 16 chú không biết ờ, mình tính đối xứng mình nhân lên thôi mình sẽ đi theo cái vườn này wow cảm giác sợ mọi người sợ không phải là sợ độ cao quá cao hay là như thế nào nhưng mà cái này mình có cảm giác là lâu lắm rồi cho nên mình sợ cái cầu này không biết nó có chắc hay không mình sẽ đi ở phía bên những cái khung sắt khung cầu để an toàn hơn ừ. bởi vì à, hành trình khám phá một mình rất là nguy hiểm luôn mọi người đó. đây mình sẽ à, đi dọc theo đây đó gần tới bờ rồi bên kia rồi chỗ này nó bị phá một cái à, ấy rồi một cái cây thành cầu rồi mình sẽ đi thật hết sức nhẹ nhàng luôn wow wow phải nói đây là một pháo đài hay là một cái biệt thự cái gì mình cũng không rõ nữa mọi người hãy bình luận cho mình à, biết đó là cái gì nha mọi người nhưng mà mình nghĩ à, chủ nhân của à, tòa lâu đài này hoặc là biệt thự này rất là giàu có luôn mới xây được cái công trình kiến trúc vĩ đại giống như vậy này không có ít tiền đâu nha mọi người đó bây giờ mình sẽ xuống đây và xem xét khám phá dưới đây xem có gì không trong đây nó có một con đường nè mọi người mình thấy cảm giác nó giống như một con đường mòn chắc có lẽ nhiều người qua lại chứ không phải là không có người qua lại đâu nha mọi người đây từ bên đây mình có thể mình nhìn qua bên kia rất là thúi luôn chỗ này có nhiều người phóng uế quá ờ. gặp mọi người ơi wow. đây là một đống tro không biết là người ta làm cái gì ở đây mà có cái đống tro trong đây rất là hoang vắng nha mọi người mà mình đi trúng là giờ trưa nữa cho nên là hết sức là cẩn thận wow. mình đã tới được địa điểm những cái chú voi rồi mọi người bây giờ mình sẽ tiến vào xem những chú voi này được à, thuần chủng từ bao lâu rồi nha mình nghĩ à, rất là lâu rồi mọi người wow cao lắm mọi người cao cỡ tầm 3 mét đó mọi người không ít đâu đây một chú một chú hai chú ba chú bốn chú năm chú sáu chú bảy chú tám chú tám chú voi canh giữ tám chú voi canh giữ khu pháo đài này wow còn đây là gì không biết nhưng mà thấy à, người ta đã đập phá rồi mọi người wow. mình vô đây mình cái cảm giác rất là hoang vắng luôn nó hơi nhợn nhợn sao wow. có ai biết đây là công trình pháo đài gì hay là một à, khu lăng mộ gì thì hãy à, bình luận cho mình biết nha Wow Đằng kia có một ờ, Cái gì nữa Để mình tiến tới gần Ôi Hình như là cái một căn nhà hoang nữa hay sao á mọi người rồi Nói chung là buổi trưa Mình cũng không nên ờ, Kinh động chỗ khu vực này Tại vì mình không biết rõ cái địa điểm này là do ai cai quản Mình sẽ đi hết sức là cẩn thận luôn mọi người à. Những chú voi màu trắng đang canh giữ khu đất này mình nghe có tiếng chim chóc mình nghĩ à, nếu mà có tiếng chim nhiều quá thì à, nơi này nơi đây khá an toàn mọi người nếu mà không nơi mà không có an toàn thì mình nghĩ sẽ không có tiếng chim chóc như gì đâu đây chú voi này bị à, người ta đục khoét rất là nhiều rồi nha mọi người có nguy cơ là sẽ ngã đổ mình thấy những cái ờ, chính giữa ờ, hai chú voi lại có một cái gì nhưng mà không hiểu vì sao người ta lại phá vỡ những cái đó đây mọi người bây giờ mình đã tiến dần tới một khu có những cái ký tự kỳ lạ ô không phải là những ký tự kỳ lạ mọi người đây là ký hiệu của nước Việt Nam chúng ta ký hiệu trên trống đồng á mọi người không phải là ký hiệu lạ nha đây cỏ rất là dài luôn đây đây là những con hạt và những ký hiệu trên trống đồng á mọi người trống đồng tây sơn á rồi mình sẽ à, vòng ra lại nha mọi người rất cảm ơn mọi người đã theo dõi à, video của mình luôn